Nghìn lẻ một đêm Chuyện Noreddin Ali và Bedreddin Hassan Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ Ngày xưa ở nước Ai Cập có một nhà vua công minh độ lượng, thương người và tính tình thoải mái. Những đức tính ấy làm cho các nước lân bang rất nể vì. Vua thương yêu những người nghèo khó bảo vệ những vị tài cao học rộng. Ai có tài đều được cất nhắc lên giữ những trọng trách trong triều. Vị tể tướng của nhà vua là một người thận trọng, khôn ngoan, sâu sắc và tinh thông tất cả những môn văn chương cũng như khoa học. Tể tướng có hai người con trai đều tuấn tú khôi ngô và đều rất giống cha trên mọi mặt. Người con cả được gọi là Skemseddin Mohammed còn Noreddin Ali là tên người con thứ. Đặc biệt, người con thứ là một chàng trai hội đủ mọi đức tính trên đời. Tể tướng qua đời, nhà vua cho triệu hai chàng trai đến và phong cho hai chàng làm chức thượng thư. Vua nói, Ta hết sức buồn vì việc phụ thân các anh từ trần, lòng ta cũng thương tiếc ông chẳng khác gì các anh thương tiếc thân sinh các anh. Ta muốn chứng tỏ cho các anh thấy tình cảm của ta Ta biết rằng hai anh hiện đang chung sống với nhau và cũng hết lòng thương yêu đoàn kết lẫn nhau, cho nên ta phong cho hai người cùng một phẩm trật như nhau. Hãy đi làm nhiệm vụ và hãy cố noi gương phụ thân các anh. Hai vị tân thượng thư tạ ơn nhà vua rồi lui về nhà và cùng nhau lo tổ chức tang lễ của cha. Sau một tháng cử tang, họ ra khỏi nhà, cùng nhau vào triều và cùng nhau lần đầu tiên tham dự công việc triều chính từ hôm ấy trở đi, ngày nào hai chàng cũng vào triều yết. Cứ mỗi lần nhà vua đi săn, thì một trong hai chàng được tháp tùng và cứ lần lượt thay nhau hưởng vinh dự ấy. Một hôm, sau bữa ăn tối, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau. Hôm ấy là buổi tối mà sáng hôm sau, người anh sẽ tháp tùng nhà vua trong một chuyến đi săn. Người anh cả nói với người em trai. Chú hai à, cả chú với anh đều chưa lập gia đình, mà hai anh em ta lại rất đoàn kết thương yêu nhau. Anh vừa nảy ra một ý thế này, hai anh em ta hãy kết hôn với hai chị em của một gia đình nào đó môn đăng hộ đối với nhà ta và sẽ tổ chức cưới cùng một lúc. Chú nghĩ thế nào về ý kiến ấy của anh? Noreddin Ali đáp, Em nghĩ rằng ý kiến của anh thật vô cùng đặc sắc, nó rất phù hợp với tình thân thiết giữa hai anh em ta. Không thể có ý kiến nào hay hơn. Về phần mình, Tất cả những việc gì có thể làm vui lòng anh thì em đều sẵn sàng thực hiện. Ồ, như thế chưa phải là hết đâu, Skemseddin Mohammed nói. Trí tưởng tượng của anh còn đi xa hơn nữa. Nói giả dụ hai người vợ của chúng ta cùng thụ thai trong đêm tân hôn, sau đó cùng sinh nở một ngày, chú sinh con trai còn anh sinh con gái, thì chúng ta sẽ cho các cháu kết hôn khi chúng nó đến tuổi trưởng thành. Ôi, phải nhận là dự kiến của anh thật là diệu kỳ. Cuộc hôn phối ấy sẽ càng thắt chặt thêm tình thương yêu giữa hai anh em chúng ta. Bởi vậy, em hoàn toàn tán thành. Noridin Ali thốt lên. Nhưng anh cả ơi, nếu chuyện đó xảy ra thật, thì anh nghĩ con trai em sẽ phải tặng cô dâu một lễ vật như thế nào? Có khó khăn gì chuyện ấy? Anh tin rằng ngoài những lễ vật thông thường như mọi đám cưới khác, chắc chú sẽ không ngại ngần nhân danh chú rể mà tặng cho cô dâu chú không dưới 3.000 đồng xe quyên, ba khu đất và ba tên nô lệ. Điều ấy thì em hoàn toàn nhất trí, bởi chẳng phải chúng ta vừa là anh em ruột thịt, vừa là bạn đồng liêu cùng một phẩm trật như nhau sao? Tuy nhiên, trong câu chuyện vừa rồi, chưa biết anh em ta người nào có lý hơn người nào. Em nghĩ, có phải là đàn ông vốn đáng trọng hơn đàn bà không? Và như vậy, Đáng lý ra anh phải cho con gái anh một khoản hồi môn lớn mới phải chứ. Cứ như lời anh thì em thấy anh đúng là một người chỉ muốn được lợi trên lưng người khác. Mặc dù Nauruddin Ali vừa nói vừa cười, người anh cả vốn không phải là người thông minh cho lắm, lấy lời nói đó làm phật lòng. Tự dưng anh nổi đóa lên. Khốn thai cho chú, sao chú dám cả gan cho là nó đáng giá hơn con gái ta? Ta lấy làm ngạc nhiên sao chú lại cho là con trai chú xứng đáng cưới con gái ta nhỉ? Hơn nữa, có lẽ chú đã mất trí phán xét rồi hay sao mà cho rằng chú với ta là đồng liêu? Này, con người cả gan kia, sau chuyện sất láo ấy thì đừng có tơ tưởng rằng ta chịu hạ cố gả con gái ta cho con trai chú, cho dù chú có tặng cho nó nhiều của cải hơn là cả gia sản của chú. Câu chuyện cãi cọ đáng buồn cười giữa hai anh em về đám cưới của những đứa con chưa ra đời ấy thế mà đầm ra rắc rối. Skemseddin Mohammed tức giận đi đến chỗ nạt nộ. Giá mà sáng mai ta không phải theo hầu nhà vua đi săn, thì ta đã cho chúng một trận nên thân. Nhưng khi ta trở về, ta sẽ cho chúng mày biết làm sao một đứa em lại dám nói với ông anh những lời hỏng sược như chú vừa thốt ra cơ chứ. Nói đến đấy, Skemseddin Mohammed trở về phòng riêng nghỉ và Noruddin Ali cũng trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Skemseddin Mohammed dậy thật sớm để vào cung theo hầu nhà vua đi săn. Đoàn săn đi ngược lên mạng trên thành phố Cairo về vùng cát kim tự tháp. Về phần Noreddin Ali, chàng trằn trọc suốt đêm. Suy nghĩ lại, chàng nhận ra rằng mình không thể nào sống chung lâu hơn nữa đối với một ông anh trai đã đối xử với chàng một cách kiêu ngạo như vậy và đi đến một quyết định. Chàng sai thắng một con la mang theo một cái túi đựng đầy châu báu cùng một ít thức ăn rồi lên đường. Chàng chỉ bảo cho người nhà biết là chàng có việc đi vài ba hôm và chỉ muốn đi một mình. Ra khỏi thành phố Cairo, chàng băng qua sa mạc đi về hướng nước Ả Rập. Nhưng giữa đường con la gục chết, chàng phải đi bộ tiếp. May mắn sao gặp một người cưỡi ngựa về Bansora, chàng ngồi ghé lên sau lưng. Đến Bansora, Noruddin Ali cảm tạ con người tốt bụng đã giúp đỡ chàng rồi xuống ngựa. Chàng đang đi qua các phố, chưa biết nên nghỉ lại ở đâu thì chợt trông thấy một vị quan lớn. Theo sau có một số đông tùy tùng đang đi tới. Nhân dân trong phố ai trông thấy ông cũng đều đứng lại cúi chào rất thấp và chờ cho ông đi khỏi mới tiếp tục công việc của mình. Noruddin Ali bắt chước làm y như họ, Vị quan lớn ấy chính là tể tướng nước Bansora đang đi thị sát tình hình để giữ an ninh trật tự trong thành phố. Tình cờ, ông đưa mắt nhìn và trông thấy chàng trai. Trong vẻ mặt chàng khả ái, nhân đi ngang qua chỗ chàng đang đứng và thấy chàng đang mặc áo quần đi đường. Ông dừng lại hỏi chàng là ai và từ đâu đến. Naureddin Ali thưa, Bẩm ngài, tôi vốn là người Ai Cập sinh ở Cairo vì có chuyện buồn phiền chính đáng do một người bà con của tôi gây nên, tôi quyết định đi chu du khắp thiên hạ và thà chết chứ chẳng bao giờ trở về quê cũ nữa. Vị tể tướng là một cụ già đường bệ, nghe chàng trai nói vậy ông bảo Này con trai của ta ơi, còn chớ nên thực hiện lời con vừa nói đó. Trong thiên hạ này đầy rẫy những khổ đau, còn chưa lường hết những điều rồi con phải chịu đựng. Tốt hết là con hãy đi theo ta, ta sẽ giúp cho con quên hết nỗi buồn phiền con đã phải xa xứ. Naureddin Ali liền đi theo vị tể tướng nước Bansura về nhà. Chẳng bao lâu ông phát hiện ra những đức tính tốt đẹp của chàng. Bởi vậy, nhân một hôm ngồi nói chuyện riêng, ông bảo chàng Con ạ, à, như con thấy đấy, ta đã già lắm rồi, chắc trời chẳng còn cho ta sống bao lâu nữa. Ta chỉ có một đứa con gái độc nhất Em cũng xinh gái Không kém gì con đẹp trai Và cũng vừa đến tuổi lập gia đình Rất nhiều nhà có quyền thế trong triều đình Xin ta gả em cho con trai họ Nhưng ta vẫn chưa dứt khoát nhận lời ai Ta quý con Ta thấy con cũng có thể môn đăng hộ đối với gia đình Còn khá hơn những người đã đến xin hỏi em Bởi vậy ta sẵn sàng coi con như là con rể của ta nếu con vui lòng nhận lời thì ta sẽ trình với nhà vua là ta quyết định cho con gái ta được lấy con làm chồng. Ta sẽ cầu xin người cho phép con sẽ kế vị ta trong chức vụ đại tể tướng nước Bansura. Mặt khác, ta cũng cảm thấy già nua lắm rồi. Không những ta giao cho con mọi tài sản của ta, mà còn chuyển cho con trách nhiệm trong nom việc chính sự của nước này nữa. Vị tể tướng vừa nói xong những lời đầy lòng tốt và độ lượng như trên, Nuruddin Ali liền phủ phục xuống dưới chân ông. Với những lời sẽ xuất phát từ tấm lòng cảm kích sâu sắc, chàng thưa rằng chàng sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì ông muốn. Thế là tể tướng gọi tất cả gia nhân trong nhà lại truyền bảo họ trang hoàng dinh thự và sửa soạn một bữa tiệc lớn. Tiếp đó, ông cho mời tất cả các vị quyền quý trong triều cũng như trong toàn thành phố đến. Khi mọi người đã tề tụ đông đủ và chờ cho Nureddin Ali có thời gian tỏ rõ mọi phẩm cách tốt đẹp của chàng trước quan khách, ông lựa lời nói với mọi người để sao cho tất cả những vị từng ngỏ lời cầu hôn con gái ông mà không được khỏi mất lòng bằng những lời lẽ sau đây. Thưa quý ngài, Hôm nay tôi rất hài lòng được thưa với quý ngài một điều bí mật mà cho tới nay tôi chưa hề ngỏ với ai. Tôi có một người anh họ là đại tế tướng vua nước Ai Cập, cũng giống như tôi đây được vinh dự là bề tôi của vua Bansura ta vậy. Ông anh tôi có một cậu con trai, ông không muốn cho con lấy vợ bên nước ấy mà đưa sang đây xin được kết hôn với con gái tôi để cho hai chi trong dòng họ nhờ vậy càng thêm gần gũi. Đứa cháu ấy là chàng trai mà hôm nay tôi vinh dự giới thiệu với quý ngài đây. Tôi mong quý ngài dành cho chúng tôi vinh dự là cùng tham dự lễ thành hôn của hai cháu mà tôi quyết định tổ chức ngay trong hôm nay. Tất cả nhà quyền quý có mặt hôm ấy ai cũng thấy rằng Việc vị đại tể tướng chọn đứa cháu họ chứ không phải đám nào khác để gả con gái là việc phải làm. Họ đều đáp rằng ông xử xử như vậy là đúng lắm. Họ sẵn sàng tham dự để làm chứng cho cuộc hôn nhân này. Cầu Thượng Đế cho hai cháu được sinh nhiều con cái và sống hòa thuận với nhau bách niên giai lão. quan khách ngỏ lời chúc tụng xong, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn tiệc, chén chú, chén anh kéo dài suốt buổi. Tiệc tan, thức ăn trắng miệng được mang ra, theo phong tục ở đây, ai muốn mang thứ gì về nhà thì xin cứ việc. Vừa lúc ấy các pháp quan bước vào, bản hôn ước cầm tay, mọi người dự tiệc cùng ký vào làm chứng rồi ai nấy về nhà. Khi khách khứa đã ra về, chỉ còn lại những người trong nhà. Tể tướng hỏi những người được sao việc tắm cho chàng rể đã sẵn sàng chưa. Họ dẫn Nureddin Ali vào phòng tắm, ở đấy đã để sẵn các bộ quần áo mới và nhiều thứ đồ dùng khác thứ nào cũng sạch sẽ tinh tương. Được các gia nhân tắm rửa kỳ cọ xong, chàng lại muốn dùng lại bộ quần áo của mình, nhưng họ ngăn lại và đưa cho chàng những bộ đồ mới toanh. Ăn vận xong xuôi, sức nước hoa tuyệt hảo, chàng trai tìm đến chào bố vợ. Ông rất vui lòng thấy chàng quả thật tuấn tú khôi ngô. Ông cho chàng ngồi xuống bên cạnh và bảo Con ạ, à, con đã có dịp nói cho cha rõ con là ai và phẩm tước của con bên triều đình Ai Cập. Con cũng đã nói là vì có chuyện cãi cọ với anh trai con cho nên con đã bỏ nước ra đi. Cha mong con hãy tin cậy cha hoàn toàn và kể hết cho cha nghe nội dung câu chuyện cãi cọ ấy. Con phải hoàn toàn tin cậy ở cha và không được giấu cha điều gì. Noureddin Ali thuật lại với tể tướng câu chuyện đã xảy ra với Skemseddin Mohammed buổi tối hôm ấy. Nghe xong, vị đại tể tướng không nhịn được cười. Thật là chuyện kỳ cục ở trên đời. Ông nói, có thật là chuyện bất hòa giữa con và anh trai con lại chỉ vì một đám cưới vừa mới tưởng tượng nên. Cha thật không hài lòng vì con bất hòa với anh cả chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đâu như vậy. Tuy nhiên, Cha cũng thấy anh con đã sai mà xúc phạm đến con Trong khi con chỉ nói đùa cho vui Dù sao cha cũng tạ ơn trời đất Là nhờ có sự bất hòa ấy mà cha có được một người con rể như con Nhưng thôi Cụ già nói tiếp Đêm đã khuya rồi Đã đến lúc con đi nghỉ Vợ con đang chờ con đấy Sáng mai cha sẽ đưa con vào ra mắt nhà vua Cha hy vọng là cả hai cha con ta đều sẽ hài lòng vì thái độ đón tiếp của vua. Nuruddin Ali tạm biệt cha về phòng riêng của vợ. Kể đến đây, tể tướng Jaffa tâu với hoàng đế Harona Rashid. Điều kỳ lạ là ngay trong hôm đám cưới ở Bansora, thì tại Cairo, Skemseddin Mohammed cũng làm lễ thành hôn. Chi tiết về đám cưới ấy như sau. Sau khi Noureddin Ali bỏ nhà đi với ý định sẽ không bao giờ trở lại nữa, thì Skemseddin Mohammed mãi bận thấp tùng nhà vua Ai Cập đi săn. Cuộc săn kéo dài một tháng, vì nhà vua vốn là người say mê săn bắn. Ông thường bỏ hoàng cung đi săn cả tháng. Xa giá vừa về đến nhà, Skemseddin Mohammed vội đến phòng riêng của Noureddin Ali. Chàng cực kỳ ngạc nhiên khi nghe nói em chàng viện lý do đi chơi vài ba bữa, đã cưỡi la ra đi ngay trong hôm nhà vua bắt đầu đi săn, và tính ra đã tròn một tháng từ bấy đến nay không ai gặp chàng ở đâu. Skemseddin Mohammed rất buồn phiền. Chàng tin rằng chính những điều chàng thốt ra đã khiến cho chú em giận mà bỏ xứ ra đi. Chàng cử người đi tìm, đến Damas và sang tận Aleppo. Song lúc này Noreddin Ali lại đang ở Bansora khi người nhà trở về báo tin là không tìm thấy, chàng lại sai đi tìm theo hướng khác. Trong khi chờ đợi, chàng quyết định lấy vợ. Chàng kết hôn với con gái một vị đại thần và loại quyền quý nhất Cairo, đúng vào hôm em trai làm lễ thành hôn với con gái đại tể tướng ở Basora. Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, không phải chỉ có thế mà thôi, còn nhiều chuyện ly kỳ khác xảy ra Lời tể tướng Safa nói với hoàng đế Harona Rashid. Sau 9 tháng, bà vợ của Skemseddin Mohammed sinh tại Cairo một đứa con gái. Trong cùng ngày ấy, bà vợ của Nauruddin Ali cho ra đời tại Bansora một cậu con trai. Cháu được đặt tên là Bedreddin Hassan. Vì tể tướng Bansora hết sức vui mừng về chuyện ấy, ông bố thí làm phúc rất rộng rãi cho người nghèo – và cho tổ chức hội tiệc lên đình để mừng việc con gái mình sinh được cháu trai. Sau đấy, để tỏ với con rể là ông rất lấy làm mãn nguyện, ông vào cung tâu với vua xin cho con rể ông được nối tiếp chức vụ của mình để cho ông, như lời tể tướng tâu với nhà vua, có được niềm an ủi trước khi qua đời là dù không có con trai, vẫn có được người con nối nghiệp. Nhà vua vốn hài lòng khi Noruddin Ali được đưa vào trình diện sau lễ cưới và sau đấy lúc nào cũng chỉ nghe người ta nói nhiều điều tốt lành về chàng trai, sẵn sàng chấp nhận lời cầu xin của vị lão thần. Vua xài mang phẩm phục tể tướng ra mặc cho chàng ngay trước mặt mình. Đến hôm sau, niềm vui của vị tể tướng già thật lên đến cực điểm khi nhìn thấy chàng con rể thay mình điều hành công việc triều đình một cách suôn sẻ Noreddin Ali làm nhiệm vụ hoàn hảo đến mức tưởng như chàng đã làm công việc ấy suốt đời rồi. Tiếp đấy, chàng đều chăm lo mọi việc trong triều mỗi lần vị tể tướng vì tuổi già hoặc ốm đau không thể chủ trì được. Cụ già ấy qua đời 4 năm sau ngày cưới của con gái, trong lòng hết sức hoan hỷ vì thấy dòng họ có người nói nghiệp xuất sắc. Noreddin Ali tổ chức lễ tang hết sức trọng thị. Đến khi chú bé Bedreddin Hassan lên 7, chàng trước một gia sư cực kỳ xuất sắc giao cho việc chăm lo học vấn của con trai. Chàng sớm nhận ra con trai mình thông minh, sâu sắc và có khả năng tiếp thu được mọi điều thầy giáo quan tâm dạy bảo. Chỉ hai năm sau ngày giao phó chú bé cho vị gia sư, cậu đã đọc thông viết thạo và thuộc lòng kinh Koran. Noreddin Ali lại vời nhiều thầy giỏi khác về cùng lo sự học vấn của chú bé. Cậu học hành tấn tới đến mức năm 12 thì hầu như không cần có thầy giáo kèm cặp nữa. Không ai nhìn thấy chàng mà không tiếc lời ngợi khen. Cho đến lúc bấy giờ, Noridin Ali chỉ nghĩ tới việc học hành của con cho nên chưa cho cậu tiếp xúc với đời. Lần này, chàng dẫn con vào triều để cho con được vinh dự lại chào nhà vua. Cậu được vua tiếp đón ân cần niềm nở, ra đường phố, bất kỳ ai nhìn thấy cậu cũng không thể cầm lòng không ngợi khen. Nhiều người thốt lên những lời thán phục và đều cầu nguyện cho chàng được mọi điều tốt đẹp. Nureddin Ali có chủ định đào tạo con trai nối chí mình, vì vậy đã không tiếc sức và không bỏ qua một việc tốt mà không làm. Chàng sớm cho con trai tham dự việc triệu chính và giao cho cậu được tham gia xử lý việc khó khăn phức tạp nhất nhằm cho cậu sớm làm quen. Tóm lại, chàng không bỏ qua một việc gì không làm vì sự thăng tiến của đứa con trai siết bao quý mến. Noreddin Ali đã bắt đầu nhìn thấy kết quả những cố gắng của mình thì chợt bị một cơn bệnh hiểm nghèo quật ngã. Căn bệnh dữ dội đến mức chàng cảm thấy rõ rệt rằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình không còn xa nữa. Chàng chuẩn bị để ra đi sao cho xứng đáng với một cuộc đời trung hậu. Trong lúc lâm chung, Chàng không thôi nghĩ đến cậu con trai mà chàng yêu quý vô cùng và bảo cho gọi Bedreddin Hassan đến bên giường bệnh và bảo Con ơi, con thấy đấy, trong cuộc đời này không có gì vĩnh cửu, chỉ có nơi mà cha sắp đến là vĩnh hằng mà thôi. Ngay từ bây giờ, con phải sẵn sàng để rồi mai đây đến cái nơi mà cha sắp đến. Con phải chuẩn bị sao cho lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng không có gì phải nuối tiếc không để lại việc gì mà lương tâm có thể trách móc là mình chưa tròn làm mọi bổn phận, là mình chưa thật sống đúng như một con người trung hậu phải sống. Nên sống thế nào, việc đó các thầy giáo của con đã dạy cho con, những sách vở mà con được học cũng đã chỉ cho con rõ. Cha chỉ muốn căn dặn con đôi điều mà con cần phải hiểu và phải làm cho bằng được vì lợi ích của con. Mọi người đều cần phải hiểu rõ nguồn gốc của mình con sẽ không thể nào hiểu nổi điều đó nếu con chưa rõ cha con là ai. Cha sắp nói cho con biết đây. Cha sinh ra trên đất nước Ai Cập, thân sinh ra cha, tức là tổ phụ của con, là đại tể tướng của nhà vua nước ấy. Chính cha đây cũng từng có vinh dự là một thượng thư của nhà vua ấy cùng thời với bác ruột con, mà cha tin là hiện nay vẫn còn đang sống. Tên bác là Skemseddin Mohammed. Cha buộc lòng phải rời xa bác để đến đất nước này và làm nên chức vụ mà cha vẫn giữ cho đến giờ phút này. Nhưng tất cả những chuyện ấy con sẽ tường tận khi đọc cuốn sổ tay mà cha sắp trao cho con đây. Nói đến đây, Nauruddin Ali lôi cuốn sổ mà tự tay chàng ghi chép và luôn luôn mang theo bên mình, đưa cho Bedreddin Hassan và nói thêm. Con hãy cầm lấy, lúc nào rối rãi hẳn đọc Cuốn sổ này ghi chép nhiều chuyện, kể cả ngày cha lấy vợ và ngày con ra đời. Đấy là những điều chắc chắn có ích cho con sau này, cho nên con phải giữ gìn cuốn sổ cẩn thận không được xa rời. Petreddin Hassan vô cùng đau đớn thấy bệnh tình của cha trầm trọng đến mức như vậy và hết sức xúc động bởi những điều cha vừa trối trăng. Chàng đưa tay đỡ lấy cuốn sổ, nước mắt ròng ròng Chàng hứa với cha là sẽ không bao giờ rời xa cuốn sổ. Lúc ấy, Naureddin Ali trông có vẻ yếu đến mức tưởng chàng sắp trút hơi thở cuối cùng, nhưng chàng hồi lại được và nói tiếp như sau. Con ơi, câu châm ngôn đầu tiên mà cha muốn dạy cho con là không nên giao thiệp với bất cứ hạng người nào. Cách sống an toàn nhất là hãy sống trước hết với nội tâm của mình và chớ nên thổ lộ một cách quá dễ dàng Châm ngôn thứ hai là chớ có bao giờ dùng bạo lực với bất kỳ ai, bởi vì làm như vậy rồi thì sớm hay muộn, mọi người cũng sẽ nổi lên chống đối con. Con hãy đối xử với cuộc đời như đối với một người chủ nợ mà con rất cần người đó sự ôn hòa, lòng bác ái và lượng khoan dung. Châm ngôn thứ ba là con hãy giữ im lặng khi có người nhục mạ con. Phương ngôn đã dạy. Lúc gặp tai ương cứ ngậm miệng lại thì khắc tai qua nạn khỏi. Chính lúc này là lúc con phải đặc biệt thực hành theo yêu cầu của phương ngôn ấy. Chắc con đã biết một nhà thơ lớn của chúng ta từng viết Sự im lặng là vật trang sức và là cái bảo mạng cho con người Không nên bao giờ quá nhiều lời Vì lời nói sẽ là trận mưa giông làm hỏng hết mọi mùa màng Người ta không bao giờ phải hối hận là vì đã im lặng Ngược lại, người ta thường bực mình vì chuyện mình đã trót nói ra. Châm ngôn thứ tư là chớ có bao giờ rượu chè. Say xưa là cội nguồn của mọi thói xấu. Châm ngôn thứ năm là phải hết sức dè sẻn. Nếu con không phung phí tài sản của con, thì con sẽ có thứ để sử dụng khi cần đến tiền. Tuy không nên xài sang quá, cũng không nên hạ tiền quá, con không có nhiều của cải lắm, nhưng nếu con biết cách chi tiêu thì con sẽ có nhiều bè bạn. Ngược lại, con có thể rất đổi giàu sang mà không biết cách sử dụng tiền bạc thì mọi người sẽ xa lánh con, sẽ bỏ rơi con. Nói tóm lại, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Nauruddin Ali vẫn không thôi dạy bảo con. Sau khi chàng qua đời, lễ tang chàng được tiến hành rất trọng thể, Lễ tang tể tướng Nordin Ali được tiến hành hết sức trọng thể. Bedreddin Hassan, người được gọi là Bedreddin Hassan người Bansura bởi vì chàng sinh ra và lớn lên ở thành phố ấy, vô cùng thương tiếc cha. Đáng lẽ chỉ cử tang một tháng như phong tục bắt buộc, chàng lại lui về phòng riêng than khóc cha suốt hai tháng liền không gặp bất kỳ ai, thậm chí không vào triều đình làm bổn phận mà quốc vương Bansura đã giao phó. Nhà vua cho đấy là biểu thị sự thiếu tôn trọng triều đình và thiếu tôn trọng ngay cả vua liền nổi trận lôi đình. Trong cơn nóng giận, vua sai triệu vị tân tể tướng đến, bởi vua đã cử một người khác giữ chức vụ này ngay sau khi được tin Noruddin Ali qua đời. Sai ông ta đến nhà người vừa quá cố, tịch thu nhà cửa đất đai và mọi tài sản, không để cho Bedreddin Hassan bất cứ một thứ gì, hơn nữa còn ra lệnh bắt giam cậu. Vị tể tướng có rất đông lính tráng đi theo, vội vàng lên đường thi hành mệnh lệnh. Một trong những giai nhân của Bedreddin Hassan, tình cờ đang đi giữa đám đông, nghe tin đó vội vàng về cấp báo với chủ. Y trông thấy chủ vẫn đang ngồi ủ rũ ở hành lang ngôi nhà. Y vội phục xuống dưới đất, hôn gấu áo của chủ và nói không ra hơi. Thưa ngài, xin ngài hãy thoát thân ngay, xin hãy chạy trốn ngay. Có việc gì vậy? Bedreddin Hassan ngẩng đầu lên hỏi Anh mang lại cho ta tin tức gì vậy? Thương hài, xin ngài chớ để mất thời giờ Nhà vua đang nổi cơn thịnh nộ ghê gớm vì ngài Người ta đang đến tịch thu gia sản của ngài Và còn định bắt giam ngài nữa đấy Lời nói của người giúp việc trung thành vốn rất thương yêu chàng Khiến Bedreddin Hassan hết sức phân dân Nhưng ít ra ta cũng phải vào nhà lấy mang thêm một ít tiền bạc cho báo chứ không đâu thưa ngài, tể tướng sẽ có mặt tại đây ngay tức khắc. Ngài hãy đi ngay, hãy chạy trốn ngay khỏi nơi này. Bedreddin vội vàng đứng lên, xỏ chân vào dép, vắt một thân áo lên che mặt rồi chạy trốn mà cũng chưa rõ nên đi về hướng nào để thoát khỏi tai họa tày đình này. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chàng là phải mau chóng đến cho được một cổng thành qua đó để thoát ra ngoài thành phố. Rồi chàng chạy tiếp một thôi đến tận nghĩa địa công cộng. Lúc này trời cũng sắp tối, chàng nảy ra ý nên trốn qua đêm trong ngôi nhà mộ của cha chàng. Đấy là một mộ phần có vòm mái cao, trông khá nghi vệ, mà Raudeddin Ali đã cho xây dựng khi còn sống. Đi nửa đường chàng gặp một người Do Thái khá giàu có, chuyên làm nghề cho vay lãi và buôn bán. Lão ta vừa trở về, trông thấy Bedreddin Hassan lão dừng lại và cúi chào cung kính. Lão Do Thái ấy tên là Isaac, sau khi kính cẩn cúi chào và hôn tay Bedreddin Hassan đã hỏi chàng Thưa ngài, tôi xin mạng phép hỏi ngài đi đâu vào giờ này một mình và trong ngài thần sắc dường như không được bình tĩnh lắm. Có chuyện gì làm ngài buồn phiền chăng? Vâng, tôi vừa chợp mắt thì thấy cha tôi hiện về. Bedreddin đáp Trong ánh mắt người rất nghiêm nghị, dường như người đang có chuyện gì không hài lòng về tôi. Tôi hoảng hốt tràn dậy, vội chạy đến đấy cầu nguyện. Lão Do Thái cũng như tất cả mọi người chưa ai biết vì sao Bedreddin Hassan lại phải vội vã đi ra ngoài thành vào lúc này. Lão nói, Thưa Ngài, vị tể tướng vừa quá cố, phụ thân của Ngài và là chủ nhân của kẻ này, đã đặt mua nhiều hàng hóa hiện nay đang chở trên các con tàu sắp cập bến cảng thành phố ta. Những hàng hóa ấy nay là của Ngài, Tôi cuối xin Ngài hãy cho tôi được ưu tiên mua lại những thứ ấy, chứ đừng có chọn thương nhân nào khác. Tôi có đủ khả năng mua bằng tiền mặt tất cả hàng hóa chở trên các con tàu ấy. Để mở đầu, nếu Ngài đồng ý nhượng cho tôi hàng hóa trên con tàu đầu tiên cập bến an toàn, thì tôi xin giao Ngài một nghìn đồng sequin mà tôi có sẵn trong hầu bao của tôi đây, coi như số tiền trả trước, hàng hóa nhận sao Vừa nói, lão vừa rút dưới áo khoác ra một túi tiền lớn có đóng dấu niêm phong của lão. Bé Bedreddin Hassan trong tình trạng thảm thương lúc ấy bị đuổi ra khỏi nhà và trong túi không có lấy một đồng xu nhỏ. Coi đề nghị của lão Do Thái như là một ân huệ trời cho. Chàng vui vẻ nhận lời. Lão Do Thái hỏi lại, Vậy là thưa ngài, ngài thuận bán cho tôi với giá 1.000 đồng si quyên tất cả hàng hóa chở trên chiếc tàu đầu tiên của đội tàu ngài sắp cập bến cảng. Vâng, tôi thuận bán cho ngài với giá 1.000 đồng si quyên Việc ấy coi như thỏa thuận xong. Lão Do Thái liền giao cho chàng cái túi đựng một nghìn đồng tiền vàng và yêu cầu chàng kiểm lại. Bé Trích Hassan bảo khỏi cần, chàng tin ở lão. Lão Do Thái lại nói, đã vậy thì thưa ngài, xin ngài vui lòng viết cho mấy chữ làm bằng về các thương vụ mà chúng ta vừa thực hiện. Vừa nói, lão vừa rút cái cặp da lão vẫn đeo thường xuyên ở thắt lưng ra, lấy một tờ giấy và một cái bút ấn vào tay chàng. Trong khi lão đưa lọ mực đã mở nắp sẵn sàng, Bedreddin Hassan chấm vào lọ mực và viết mấy dòng sau. Tôi viết tờ giấy này để làm bằng rằng tôi, Bedreddin Hassan người Bansura, đã thuận bán cho ông Do Thái Isaac với giá 1.000 đồng sequin tất cả hàng hóa chở trên chiếc tàu đầu tiên của tôi sắp cập bến cảng này. Tiền tôi đã nhận đủ. Ký tên Bedreddin Hassan người Basura. Viết xong, chàng trao tờ giấy cho lão Do Thái. Lão cẩn thận cho vào cặp rồi cảm ơn chàng và ra đi. Trong khi người Do Thái đi vào thành phố thì Bedreddin Hassan đến nhà mộ của cha. Đến nơi, chàng phục xuống trước mộ, đầm đìa nước mắt khóc than cho số phận của mình. Hỡi ơi, hỡi Bedreddin bất hạnh, rồi đây thân phận mi sẽ ra sao? mi biết tìm ở đâu một nơi trú ngụ trước sự bất công của nhà vua đã hành tội mi như vậy mi vừa mất người cha thân yêu chừng ấy chưa đủ đau khổ hay sao mà giờ đây còn phải mang thêm một tai ương thế này chàng quỳ mọp rất lâu nhưng rồi cũng gượng đứng lên nỗi đau đớn lúc này còn dữ dội hơn chàng tiếp tục khóc lóc thở than cho tới lúc kiệt sức gục đầu lên phần mộ và nằm vật ra đất ngủ thiếp đi chàng vừa chợp mắt thì một thần linh vốn trú ngụ trong nghĩa địa ban ngày cứ đem đến thì rời nghĩa địa ra đi như thường lệ, chợt nhìn thấy chàng trai trong phần mộ của Noridin Ali. Thần bước vào, và vì Bedreddin Hassan nằm ngửa, thần choáng váng trước vẻ đẹp của chàng. Thần linh đứng chăm chú ngắm chàng hồi lâu rồi thầm nghĩ. Trong con người đẹp đẽ giường này, hẳn đây là một thiên thần hạ giới mà Thượng Đế phái xuống để làm cho nhân loại phải đảo điên vì sắc đẹp của chàng. Sau khi ngắm nghía chán chê, thần bay vút lên không trung và tình cờ gặp một tiên nữ. Chào hỏi xong, thần linh bảo tiên nữ, Tôi mời bạn cùng tôi xuống Nghĩa Trang, tôi sẽ chỉ cho bạn xem một con người tuyệt hảo, rồi bạn cũng sẽ thán phục không khác gì tôi cho mà xem. Tiên nữ đồng ý, hai thần bay xuống Nghĩa Trang cùng đi vào mộ. Thần linh chỉ chàng Patrick Hassan cho tiên nữ thấy và nói, Đấy, bạn xem, bạn đã bao giờ được nhìn thấy một chàng trai tuấn tú khôi ngô dường này? Tiên nữ chăm chú ngắm nghía hồi lâu rồi quay lại nói với thần linh. Tôi công nhận là con người này thật xinh trai, nhưng tôi vừa trông thấy tại Cairo một con người kỳ diệu hơn. Nếu bạn muốn rõ, tôi sẵn lòng kể cho bạn nghe. Xin sẵn sàng. Vương Nhụy xin được phép tạm dừng câu chuyện về Nuruddin Ali và Bedruddin Hassan tại đây. Nhưng câu chuyện vẫn còn rất nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Vương Nhụy xin kính mời các bạn cùng đón nghe ở video kế tiếp. Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe kênh và chia sẻ kênh Vương Nhụy để mọi người cùng được nghe câu chuyện này. Nhị xin cảm ơn các bạn rất nhiều.